Xin được kính chào tất cả quý vị à, cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh sơ cầu sổ số miền Nam của mình ạ. Và như thường lệ thì sau khi kết quả sổ số miền Nam đã ra thì mình cùng ngồi phân tích và đưa ra những cái dự đoán à, tham khảo cho tất cả cô chú anh chị chơi vào ngày mai. Và à, trước tiên đến với điểm qua của phần kênh của ngày hôm nay thì mình cũng xin à, kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn gặp nhiều may mắn chúng ta sẽ có một cái thành công nhất định à, mỗi ngày anh chị nhé và kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí anh chị em đi qua thì nhớ bật chút thấy rằng để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để kênh có động lực lên video đều cũng như đưa ra những dự đoán à, đưa những đường cầu tốt nhất cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo ạ và điểm qua kết quả của kênh thì à, tiếp theo đó là kênh sẽ chỉ ra những cái đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta dựa vào đấy chúng ta chơi đúng không ạ và trước mắt đây của các bạn, mọi người đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng ngày 13 tháng 2 năm 2023. À, thì ngày hôm nay cũng có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả của ngày hôm nay con số đầu là con số 80 và đuôi là con số 25. Tổng 7 cả 1. Và Đồng Tháp chúng ta có đầu là con số 59, đuôi là con số 67. Tổng 3 càng 2 đúng không Và tới Cà Mau chúng ta có đầu là con số 39 đuôi là con số 71 tổng 8 và là càng 7 thì nhìn chung các con số ngày hôm nay sổ ra thì à, các đầu lô thì các bạn có thể thấy đây ở ờ, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có đầu số 0 là bị câm đúng không ạ số 7 bị câm tiếp theo Đồng Tháp chúng ta có đầu số 0 đầu số 2 bị câm đúng không ạ và tới Cà Mau thì chúng ta có hai đầu đó là đầu năm và đầu 6 đã bị câm hoàn toàn đúng không ạ rồi kết quả đặt ra thì ờ, cùng chúng ta cùng kiểm chứng ở trên kênh của mình cơ chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì ờ, sau bao ngày ăn liên tiếp thì liệu ngày hôm nay kênh của chúng ta có gạt gái đã thành công hay không thì chúng ta cùng kiểm chứng các bạn nhé đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thì mình có bao lô cho mọi người đó là 2332 đúng không ạ nhìn trên bảng kết quả 2332 thì rất tiếp 2022 là 3 hai ba ba hai hai chín ba hai hai ba không có rồi hai năm đúng không ạ và tiếp theo đồng tháp thì à, có con lô đó là 55 và 68 đúng không ạ 55 và 68 thì rất tiếc đầu tiên nó xuất hiện con 59 các bạn ạ đấy khá là tiếc 55 và 68 như vậy thì 67 các bạn 68 về 67 đặc biệt luôn và tới Cà Mau thì mình có sốt đó là 85 và 58 đúng không ạ 85 và 58 85 và 58 thì tiếp tiếp Cà Mau chúng ta có gái thành công rồi và đầu đuôi sông Ba Đài đó là 2332 5445 8778 và 5995 đúng không ạ thì à, nói chung là kênh của mình thì ngày nào cũng ăn lâu còn ngày hôm qua chúng ta ăn lô hai nháy đúng không ạ ngày hôm nay tiếp tục lô chúng ta tật chúng ta ăn đầu đôi đúng không ạ mình có bắt đầu đôi ba đài cho các bạn đó là 2332, 2145, 7887 và 5995 thì à, trên cái bảng kết quả các bạn có thể thấy rồi con 59 của chúng ta đã xuất hiện đúng không ạ nổ 59 đúng không ạ đầu đôi như vậy thì tiếp tục kênh nối tiếp chuyện ngạn thông đối với đầu đuôi của chúng ta đúng không ạ thì à, kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì anh chị em yêu mến kênh để để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để kênh có động lực và tốt đưa ra những đường cầu những con số đẹp cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ thì mình hy vọng rằng những cánh tay của tất cả mọi người à, những lượt like cũng như lượt xem của tất cả mọi người đi lên đúng không ạ à, đợt này ở à, youtube nó bóp méo kênh quá các bạn không lên được Đấy, thì mình hy vọng rằng kênh của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn cũng như à, lượt like lượt xem của tất cả mọi người tăng lên để mình có động lực mình à, chỉ ra tỉ mỉ hơn những cái đèn cầu đầu đuôi cho tất cả mọi người và và ngày mai của chúng ta thì ngày thứ ba đúng không ạ thì mình sẽ có à, ngày mai sẽ có ba đài đó là bến tre vũng tàu và bạc liêu đúng không ạ bến tre vũng tàu và bạc liêu thì mình sẽ lấy một cái đài mình chỉ cho tất cả mọi người à, ngày mai là thứ hai thứ ba ngày 14 tháng 2 tháng 3 đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đài cái đài Vũng Tàu các bạn nhé để các bạn à, biết đấy thì à, đầu này ăn được ba hôm rồi đây đầu này ăn được ba hôm các bạn nhé bắt đầu từ ngày 17 các bạn nhé các bạn để ý nhé mình chỉ à, tỉ mỉ cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đó. ngày 17 tháng 1 năm 2023 đó và vâng, ở ờ, hạng 7 các bạn nhé. Ở ờ, giải bài 4 thì con số đầu tiên à, chúng ta lấy con số dự đây các bạn nhé. để có lên màu xanh cho tất cả mọi người để chúng ta biết rằng đó là bắt theo cái đường cầu này đúng không ạ? Nó sẽ dễ nhìn hơn. Đúng không ạ? Thì chúng ta đá từ giải 7 xuống giải 4 các bạn nhé. G7 xuống giải 4. Chúng ta sẽ có con lô 28 đúng không ạ? Chơi trong ngày hôm sau. Đấy, chơi trong ngày hôm sau thì à, các bạn có thể thấy lên đây con lô 28 của chúng ta đã nổ đúng không ạ 28 đấy tiếp tục chúng ta lấy G4 và G7 đúng không ạ ở đây con số 8 ở đây con số 5 đúng không ạ tiếp tục đá xuống có con lô 85 chơi trong ngày tiếp theo đúng không ạ nên ngày hôm sau thì chúng ta đã nếu các bạn muốn chắc ăn thì các bạn chơi 5885 các bạn nhé Để đây chúng ta có 58 đúng không ạ đổ 58 tiếp tục 14 17 chúng ta có 6 đúng không ạ đây có 3 đúng không ạ chúng ta sẽ có 3663 đúng không ạ 6 và 63 thì à, chúng ta chơi 63 lót 36 các bạn nhé thì đây Lên này tiếp tục nổ con 63 đó Nổ 63 Tiếp tục 0 0 đúng không? Ở ờ, G7 và G4 Chúng ta sẽ có con F00 đúng không? Còn không thì à, một số duy nhất các bạn không cần lộn một gì cả đúng không? Thì à, lên ngày mai các bạn có thể thấy đúng không? Ngày mai là sổ số tàu rồi đúng không ạ thì chúng ta sẽ bắt cái đường cầu này thì ngày mai chúng ta sẽ có chắc chắn ở đầu Vũng Tàu chúng ta sẽ có con lô không không đúng không bao lô một số thôi nếu các bạn có lót thì các bạn lót 58 cho mình nhé còn Bến Tre thì mình à, thời gian không có thì mình chỉ à, dành ra một cái đài nào bất kỳ mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người thôi còn nếu mọi người có à, muốn xem hoặc là muốn chỉ cầu bài nào thì các bạn vào phần à, bình luận hoặc là phần comment của kênh mình mình sẽ à, chỉ cho tất cả mọi người nếu các bạn yêu cầu các bạn nhé và các bạn có những cái đóng góp những cái lời khuyến khích nào cho kênh thì các bạn cứ việc bình luận mình sẽ dành thời gian để mình à, đọc từng à, cái comment của tất cả mọi người đúng không ạ ở bến tre thì mình sẽ có con lô đó là con lô uh, 08 80 leo mình sẽ có con lông bạc leo đó là 18 81 và đầu đuôi số ba đài sẽ có con 38 83 55 78 87 và con 54 45 đấy trên đây là những con số cho tất cả cô chuyên trị chúng ta tham khảo vào ngày mai ngày 14 tháng 2 năm 2023 thì à, tất cả con số của mình dự đoán đều là nằm trong cái phần cái phần mình nghiên cứu cũng như mình sàng lọc thì hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp được nhiều thành công gặp quá được nhiều thành may mắn đúng không ạ và kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì anh chị em đi qua nếu mất chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để mình tiếp nối động lực có thêm động lực mình à, chốt cho những con số cũng như đưa ra những dự đoán những cái đường cầu hay cho tất cả mọi người chúng ta tham video thì mình xin kính chào và lại tất cả mọi người chúc chúng ta chạy.